bưởi bưởi vào phun vào không dụng tại vì sản phẩm này tốt nó vặt à, sai quả nó đỗ nhiều quả người ta còn toàn phải vật bớt đi cơ vâng. các vườn khác thì dùng vào mầm như phân bón phân silic và nó không dùng cả rồi ok thế lúa giả sử như lúa bây giờ mình lúa tốt hơn rồi mà người ta không phải phun thuốc bảo vệ thực vật lần nào vâng. thế mà đằng này các nhà kia thì ba bốn lần phun thuốc bảo vệ thực vật tức là dùng phân này thì không nên phun nhiều lần đấy cho nên là cái này nó tác dụng với cây trồng bởi vì đây là các cái công trình khoa học của các nhà khoa học tiến sĩ giáo sư người ta uh, phân tích ờ, người ta thử nghiệm và để đưa vào bà con nhân dân người ta ứng dụng vâng. chứ lúa bón phân này không bao giờ bị đổ vâng. thế là cái ờ, tại sao cánh đồng lúa như thế này tại sao lúa nó cứ ngã ra thế cho nên chúng tôi đưa những cái là là là là cái cái khoáng chất để vào để cho cây trồng người ta nó rất thích thì tự nhiên cây lúa không bao giờ bị đổ nữa vâng, vâng, vâng. cái phần này nó còn có chức năng như là cải tạo đất rất là tốt Đấy, cái phần này là giả sử như cái ờ, ruộng rồng nhiều màu quá bị ngộ độc đất lân nặng kali nó vâng. sẽ làm chai cứng đất vâng. thế nó gọi là ngộ độc đất cái rễ cây nó không hấp thụ được như khi bón cái phân vào nó hóa giải hết nó làm tơi tan ra cái chất đấy đi thế cái chất này nó sẽ nó giải ngộ độc đất cái phân này nó có ba tác dụng thứ nhất là dày ngô đấu đất Thế cái thứ hai nó là dày cái lá củ quả nó chắc nó dày thịt đấy vâng. Thế cái thứ ba đó là lấm rồi các bao tử lấm vào bám vào cái lá không phát triển được nó có ba cái tác dụng đấy vâng, vâng. thế cho nên là mình nghiên cứu các cái này mà rất lâu mà mãi mới tìm ra được cái này thế hôm nay mời công ty xuống hướng dẫn sử dụng quy trình sử dụng cái, phân bón silic này để cho nó hiệu quả hơn làm cho đỡ vất vả hơn thế nhưng khi thực hiện mình đã ừ, tưới là phun rồi thì thực được cái hiệu quả cái này nó làm cho cái kết cấu quả chặt chẽ đây này nó làm những cái kết cấu quả chặt chẽ có nghĩa là một cái một cái tế, được cả ruồi vàng nữa. tế tế tế bào nó bị lỏng lẻo nhá vâng. thì có cái chất này vào cái tế bào nó sẽ nó nó, nó nó nó chắc lên kiểu như là thể dục thể thao mà cái cơ săn nó săn chắc lại ừ. nó phát triển này. cây lúa cũng thế mà cây này thế cái bưởi thế đẹp vâng. lắm cho vào mít nó sai quả mà cái muối nó to vâng, chắc muối đấy còn anh nhà em thì nhiều mít lắm thế nhưng ờ, cổ loa, loa là cũng xem. đã có ừ, các bác ở bên đoàn múa rối đấy hôm trước là đi um, hội trợ cùng với công ty ở trên cái này trên mà châu. Mộc Châu thì là các bác đã mua về bón cho lúa rồi các bác bảo tốt lắm cái sử dụng cái này vào khoai tây ấy, không có khoai bi vâng giữa nó đều bằng nhau hết ghê thế chứ này cái này là thảo nó lao, tạo quả thảo lao ra đầu mối mua khoai nha mà không có không có khoai bi mà khoai ở nhà mình toàn khoai bi đấy ở nhà mình trồng ở tuần hơi bi đấy anh làm nông nghiệp thì anh biết đúng không tại vì ở cổ loa mình trồng nó không đẹp như kia mà ở đầu mối mùa toàn to đều đẹp có thể người dân ở đây là chưa biết ứng dụng cái phân silic ở đây là anh đông là anh ấy lên mạng anh tìm công ty nên là ừ. anh cũng yêu cầu là công ty về đây tư vấn bởi vì à, tôi cũng trồng rất nhiều màu và tôi trồng hàng chục năm nay rồi thế mà gặp phải rất nhiều khó khăn ngày hôm nay công ty cũng mất chút thời gian thí dụ như đơn giản nhất là dòng một uh, cây cây su hào bà con khổ nhất là dòng su hào sau nó không lớn được sau nó bị dùng lá không lớn cái bồ rễ nó không ăn được bón phân giờ nhưng nó cũng vẫn không ăn được đấy là đất do mình bỏ đỡ đất mình không giải độc được được đất vâng. thì cây su hào nó sẽ lùn nó bé đi lá nó rụng phun thuốc bảo vệ thực vật đủ các loại lấm vào không tác dụng tưới vào cũng không tác dụng chỉ có cái phần này giải với đất tưới vào đất thì nó thì nó bắt đầu tác dụng lên vâng, vâng ờ, thưa ông Lê Quang Đông là cái ngọn mướp trước đây mà chưa dùng phân 9x nó có được mập này không ạ? Nó ờ, bé, nó nhỏ, nó tắt Bây giờ với cái ngọn nó bơ như này thì ông uh, thấy rằng cái triển vọng của cái uh, dụng mướp này có tốt không ạ? Đây à, những cái ngọn nó cứ bơi ra như thế này. Triển vọng mướp này, này tuyệt vời rồi mỗi đốt một quả ngọn nó phát triển nó ngọn nó bơi ra nó nó nó nó nó, nó, to nó nó phát triển nó lở ngọn ra vâng nó lở ngọn cái nào mỗi đốt quả đây mỗi đốt một quả chỗ nào cũng có Trên không có chỗ nào không mà cái lá đây chúng tôi thấy là cái ờ, không có cái biểu hiện của sâu bệnh máy có thể có thể quay trên dàn nước đi lá là nó không ờ, giảm phân đạm rất nhiều từ từ, từ từ anh đông giữ quay lên để cho các bạn thấy rằng cái lá khi mà dùng cái phân xinic này thì ờ, không có ít có cái biểu hiện của sâu bệnh bởi vì nó làm cho cái lá dày xanh to cứng bóng để kháng bệnh tốt tăng sức đề kháng cho lá để kháng bệnh kháng sương mai rồi vừa rồi thưa ông đông là mưa axit nhiều như thế nhưng mà ờ, ở đây không có cái biểu hiện gì là ảnh hưởng của sương mai thì ông nhận thấy là cái này Ờ, nó có kháng được mai không ạ cái này nó cái ờ, chất nó làm lá đông ờ, các cái tế bào nó phát triển cứng thêm dày lá thêm vấn đề các cái tế bào lấm bao tử lấm vào các cái lá thì nó không phát triển được nó sẽ dừng đừng dừng nguyên ra chỗ nếu không bón phân silic này thì nó sẽ loang ra ăn hỏng hết lá này sang lá khác thế vâng. nhưng khi có cái phân này thì nó không loang được nó chỉ bao tử lấm nó bám lá nó chỉ đứng nguyên tại chỗ thôi vâng đấy là khi không hiểu phân sẽ là tốt nhất là như thế vâng đúng ạ nhưng mà người dân thì chưa nhận thấy được cái vai trò à, to lớn của phân silic cho nên là người dân cứ nghĩ là công ty của chúng tôi là quảng cáo để bán phân mà chúng tôi cũng rất mong muốn là bà con hãy quan tâm đến sản phẩm này hãy lên mạng tìm hiểu về vai trò tác dụng của phân silic và khi mà được nghe cái giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ trường Đại học Nông nghiệp Cần Thơ nói về vai trò tác dụng của phân silic thì chúng tôi mới thấy chúng tôi càng thấy thấm thía về cái cái cái cái vai trò ừ, của phân Sinic trong việc thâm canh lúa cũng như các loại cây trồng. Các hộ nông nghiệp thì cố gắng à, tìm hiểu à, áp dụng các cái khoa học và tác dụng của thí dụ như tác dụng của kali, tác dụng của phân, tác dụng của phân silic thì tác dụng của phân silic nó tốt hơn nhiều các loại phân khác. Vâng, cảm ơn ông. Um, thưa ông là khi mà có cái phân silic này thì cái hoa và cái lụ của nó của lụ mướp như nào? Hôm nay chúng ta nói về lá về hoa quả rồi. À, ví dụ về lúa mức của nó nó phát triển to đồng đều. Đây ví dụ như cái nụ này. Đây mình có thể ra. Đây, ví dụ như là cái nụ nụ này. Vâng, thưa ông là những cái lụ như thế này là Tầm cỡ nó lở hoa như thế này là đỗ trăm phần trăm rồi Vâng Ông đánh giá về cái hoa của nó như Cái hoa của nó là nó rất tươi Hoa tươi và nó có to không? Nó to hơn ờ, cái không chưa được tưới phân silic Vâng, đây nụ của nó Nụ hoa đều rất to Quả nó mã rất đẹp và tươi quả Đấy nên tôi có thể vào cái ruộng này là ruộng bên cạnh các bạn nhé đây này thấy cái quy trình sản xuất cái luống rồi là cách làm làm toàn nhà lưới chứ không không phải có như như bà gì đấy vâng thì ngọn nó bơi rất mạnh các bạn này ngọn bơi này bạn rất đẹp các bạn Đấy. chúng tôi có thể vào sâu đây là ruộng thứ hai các bạn nhé đây mỗi đốt một quả mỗi đốt một quả các bạn này sai chi chít phân này tốt lắm vụ tới lại phải đưa vào lúa lá to đẹp kháng sâu bệnh cứng không đổ ngã ở đây ờ, mướp thì bác thấy thế nào có sai không ạ ở đây mướp dùng ờ, cái phân bón silic này thì bác thấy thế nào đẹp quá đẹp lá đẹp ngọn mẫm vâng và tỷ lệ đậu quả ở đây thế nào tỷ lệ đậu quả cao đây lá đây các bạn này lá đẹp như thế này, này. trước là dùng những cái phân kia là nó xấu thế từ ngày đưa cái phân này vào là đẹp vâng đưa phân này vào thì các bác phải ờ, phun nhiều thuốc trừ sâu không ạ không không phải phun không phải phun thuốc trừ sâu nhiều vâng mút nó có phun sâu mấy khi đâu mà à thế à? ừ, vâng vâng đây ngọn nó rất là bơi nhỉ ừ. ngọn bơi rất đẹp sâu đâu vâng chỉ có lắm thôi vâng mới hôm nay thì à, gió mùa đông bắc cho nên là nó nên cũng... là nó kém vâng nó kém hôm nọ mà đến quay hai xe cái tiến mướp chiều lấy thế Ừ. một buổi chiều đấy một buổi chiều hai xe cái tiến bốn xào mày nè bốn xào là hai xe cái tiến ừ. thế thì nó phải vào mấy tạ nhỉ cái hôm là ông vừa bán chiều bán sáng là được 2 triệu à thế ạ ừ. vâng Đây quả rất đẹp các bạn, ngọn bươi chúng tôi có thể cho sang các bạn sang những ruộng bên đây cũng mỗi đốt một quả các bạn thì như như bón thông thường nếu mà bón được cứ làm rất là nhiều luôn thế là quả nó thẳng nó đẹp hơn mà mướp ăn nó ngon nó ngọt hơn kia người ta đặt người ta bao, bao tiêu hết rồi Thế à? người ta bao tiêu hết rồi ạ? À? Vâng Bao tiêu này ít vậy Thế các bạn này Vâng Mướp này là cái giống 259 này nó chỉ ngắn thế này thôi Nhưng mà nó phấn quả Phấn quả nó rất đẹp này mà cái hoa nó vẫn còn tươi nguyên này vận chuyển nó có dễ đây mà kia là tiểu thương nhà đến lấy này ừ, vâng có xây sát đâu cầm bó quăng quật thoải mái nó không xây sát nó chắc mướp. cái quả mướp mướp, năm ngoái là cứ chảy chật đấy à, dạ. thế cầm nó mềm dạ. à đúng rồi năm nay nó rắn quả mướp nó rắn, rắn chắc mình dùng cái phân silic này này dùng cái phân silic này cái quả là mướp là rất chặt, Đấy. không bị xây xước vâng. ăn lại ngọt thảo nào thảo nào xếp uh, ờ, quảng cáo là không mướp của anh không bị sát đâu không bị ấy gì đâu đấy <laughs> vâng đấy, mà chứ. luộc lên nó không bị hao nấu canh luộc, nó không bị hao. Ờ, luộc lên xào lên nó không hao trước đây mướp nó luộc lên nó héo quất lên nghèo thế nhưng cái giống mướp cho nên là mình bỏ cái giống mướp kia nghĩ này năm nay là bón được cái phần này thì cái quả nó mới được quả chứ nó mới chất lượng mà cái này nó còn rất bền cây nó bền đến tận tháng 10, tháng 11 vẫn còn nước bởi vì nếu thực... như anh cứ tưới vào mình tìm hiểu nhá ở những cái nơi trên thế ở những cái nơi trên thế giới ở những cái đất có núi lửa ấy vâng. dòng không cần phân bón mà quả cực kỳ tốt cây cực kỳ tốt rồng nho rồng táo rồng bất cứ cái rồng gì tốt nhưng khi ở ờ, tại sao đồng đất mình không bao giờ tốt bằng cái vùng đấy bởi vì các cái khoáng chất của núi lửa nó rất nhiều nó cái chất silic nhiều cho nên bây giờ cái chất silic không có bây giờ mới khoa học công nghệ mới tìm hiểu và khai khoáng người ta về người ta để chế biến thêm một cái loại phân silic này để bón cho được nó hiệu quả làm sao đất nó cũng như đất núi lửa cho nên rất tốt đất, đất màu nó lên đẹp Đấy bên cây mà đất này rồng quanh năm ngày tháng rồng màu hàng chục năm toàn rồng màu đây các bạn này đẹp lắm các bạn ơi da nó dạ, xanh da xanh vâng da xanh mà cái hoa nó cái cái hoa nó rất là cái lụ nó vẫn tươi lắm này hoa xanh xanh ngắt luôn nhỉ đây các bạn này và đây thưa các bạn là mướp này là <laughs> của chủ thương lái đây rồi và sẽ mang về chỗ um, khu đô thị Việt Hưng khu đô thị Việt Hưng để bán các bạn nhé cho nên những bạn nào mà muốn ăn mít ăn mướp dùng phân silic thì liên hệ với Ờ, em có thể giới thiệu đi để em có thể bán được đấy <laughs> giới thiệu đi à, tên là gì, tên, tên, là gì tên và địa chỉ à điện thoại điện thoại đâu số điện thoại của em à ừ, em tên là gì em là chu thị mơ sấm kiêu nữa đi Đông Anh Hà Nội uhm, Đông Chu Thị Mơ của loa Đông Anh Hà Nội Quý khách liên hệ số máy điện thoại của tôi là 0965 469 042 à, xin Nếu bạn nào muốn mua Xin cảm ơn Đây các bạn này, nó đây mới ngắt có một lúc thôi mà là chỗ này đã khoảng độ chắc phải gần 20 cân thì dạ. chắc phải 15 cân đấy nhỏ lắm 20 cân rồi mà, vâng, chắc phải 20 một túi cân kia là đây, hơn chục cân rồi túi này phải 15 cân rồi nay biếu vợ chồng giám đốc cái này về à đây <laughs> <laughs> biếu giám đốc bướm ờ, ờ, bướm à túi không có túi không nhỉ em có túi vé vâng. không nhỉ em chưa có túi chẳng mà mà thì lấy túi của bà vâng. kia nè à, các bạn ơi à, chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây nhé à mình có thể xem dụng bên một tí ạ đây nên nếu mà không xem thì các bạn sẽ bảo là chắc là chỉ có cái ruộng kia là mới đẹp mà đây, ruộng này đây. Dùng phân Silic đẹp như này các bạn này. Đấy. Đẹp như này đây. Đây, quả sai này, bất kỳ ruộng nào cũng đẹp như này. Đấy. Và cái ngọn của nó có thể quay ờ, đồng chí ờ, quay hộ tôi cái ngọn này. Đây, mỗi đốt một quả đây. Vâng. Quay quay cái ngọn quay lên cao. Con ong nó à, con ong đấy, con ong đang quay. Thì quay con năm đi Con năm Đấy, dạ, đây đúng rồi, đúng rồi Con năm đang không vào đấy Cái ngọn của nó thì giữ Lùi sang bên phải một tí để giữ lại cái ngọn Cái ngọn của nó rất là mập Ngọn nó mập và nó bơi như thế này Đấy, chủ Yến mà quay được con ong thì mình đẹp ừ. Quay sang bên phải một tí để giữ lấy cái mấy cái ngọn ờ, vâng. ờ, đây đây đây đấy, mấy cái ngọn đấy, đấy, rất là đẹp vâng. Đi dẻo đồng à, Đi dẻo đồng Mới ở nha Cho nó khỏe cho À Thu Thắng rồi thò ra nó Rất là sai các bạn ạ Bà hôm qua bà đi các bạn ơi, à, chúng tôi à, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Và nếu như các bạn cần liên hệ tư vấn thì liên hệ với tôi là số điện thoại là 0904 007 066 hoặc 09 à, 14 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là tư vấn hoặc là đặt mua hàng thì các bạn hãy liên hệ với tôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan